giải nghĩa. Tất nhiên, ta sẽ giải nghĩa của từ truyền thống. Dòng nào nêu đúng nghĩa của từ truyền thống? Đó là phong tục tập quán của tổ tiên ông bà hay cách sống và nếp nghĩ của nhiều người ở địa phương khác nhau hay lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với các phương án này, con dễ dàng nhận ra phương án C là lời giải thích hợp lý cho nghĩa của từ truyền thống. Từ truyền thống được hiểu đấy là lối sống, là nếp nghĩ được hình thành lâu đời. Và quan trọng hơn, nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong khi đó, ở phần A mới chỉ nêu được nét nghĩa về thói quen và tập tục của tổ tiên, nhưng lại chưa nêu được tính bền vững, sự kế thừa trong lối suy nghĩ và nếp nghĩ. Còn ở phần B thì lại không nêu được nếp nghĩa là được hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như vậy, ta đã có lời giải thích đúng đắn cho nghĩa của từ truyền thống. Bây giờ các con theo dõi cô hướng dẫn các con thêm để khắc sâu hơn nghĩa của từ truyền thống nhé. Truyền thống là một từ ghép Hán Việt và ta có thể hiểu nghĩa của từ truyền ghép với nghĩa của từ thống. Trong đó, truyền có nghĩa là sự trao lại, để lại cho đời sau. Thống theo nghĩa của từ Hán Việt có nghĩa là nối tiếp nhau không dứt và hai nét nghĩa này khi nối lại với nhau ta có nghĩa của từ truyền thống.